Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn Tuổi dần và cách cải vận Tuổi dần rất là mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc Họ sẽ không cho phép bản thân tự do nghỉ ngơi hoặc là hưởng thụ khi chưa có địa vị và quyền lực trong tay Người tuổi dần kiên định sẽ dễ dàng thành công Tuổi dần mạnh mẽ, nóng tính và quân tử Quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm Ví dụ sinh năm dần, tháng có tý ngọ mão dậu là nhóm cực đoan cố chấp quân tử cao tháng sinh có dần thân tỵ hợi giỏi ứng biến theo hoàn cảnh tháng sinh có thìn tuất sửu mùi sẽ bình hòa bao dung đối nhân xử thế tốt tuổi dần nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can canh hoặc tân là có mật mã quý nhân cả đời dễ gặp người giúp đỡ gặp dữ hóa lành nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can bính là có sao hồng diễm tình dục vượng và có thể gian nan chuyện tình duyên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 thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan tích cực thứ tư là nhân quả hôm nay bạn gieo nhân thiện mai sau sẽ có quả lành theo thuật số bát tự tứ trụ nếu xét năm hoặc tháng nêu một phần tính cách xét thêm mệnh ngày sinh nêu một phần tính cách khác video này giới thiệu con giáp dần hoặc người sinh tháng dần tầm 4 tháng 2 cho đến 5 tháng 3 dương lịch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 Nữ tuổi dần có cá tính mạnh mẽ và lôi cuốn, cô nàng tuổi dần luôn là người nổi bật, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Họ thường xinh đẹp, phụ nữ tuổi dần rất là thông minh tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một người phụ nữ bình thường. Ngược lại, họ luôn phấn đấu xây dựng cho sự nghiệp địa vị cho riêng mình. Người tuổi dần là một trong tứ trường sinh, có khả năng uyển chuyển theo thời thế rất là cao. Họ có trí nhớ rất là tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được những thông tin kiến thức ở bất kỳ nơi nào họ phân tích vấn đề rất là tốt rất là khoa học mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc địa vị và quyền lực về tình duyên tình cảm người tuổi dần thường gian nan chắc trở người tuổi dần có tình cảm rất là phong phú và nhạy cảm họ là những người bạn tình đầy nhiệt thành song khó là người bạn đời lý tưởng vì tính cách khá là nóng nảy nhất là trong lá số xuất hiện thêm các chữ dần ngọ tí dậu mão thông thường các phụ nữ tuổi dần có cá tính vô cùng mạnh họ mạnh dạn chủ động đi tìm người yêu lý tưởng riêng cho mình các bà chủ tuổi dần trong gia đình thường là những người đảm đang công việc rất là tốt thích cuộc sống gia đình lãng mạn xong mong được các ông chồng chiều chuộng đối xử lãng mạn như người yêu vì cá tính mạnh mẽ này nên cô nàng tuổi dần có thể trở nên gia trưởng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 từ sinh thần bát tự tức năm tháng ngày giờ sinh là cơ sở để xét một lá số dụng thần là tìm ra ngũ hành của lá số thiếu dùng để cân bằng lại lá số giúp vận trình may mắn hanh thông hơn gọi là thuật cải vận tuổi dần sinh mùa đông vào các tháng hợi tý sửu mùa lạnh thường dư thủy nên lấy hỏa làm dụng thần cần hỏa nên biết màu đỏ tím vàng sậm cam hồng là hỏa trang sức các loại đá vân đỏ hoặc xanh lá cây là hỏa thạch anh tóc đỏ cũng là hỏa về động vật nuôi chó là hỏa nuôi mèo là mộc ngựa cũng là hỏa khi ăn uống ăn lẩu ăn đồ nướng thịt dê thịt bò sô cô la đều là hỏa trên cơ thể phần đầu mắt là hỏa có thể nhuộm ít tóc đỏ đồ vật trong nhà bếp tivi lò vi ba máy vi tính là các thiết bị nhiều hỏa tranh mặt trời tranh ngựa cũng đại diện cho hỏa ngành nghề thuộc hỏa sản xuất phim thợ trang điểm diễn viên công an nhà hàng Á quầy bán lẻ sản xuất đồ nhựa điện tử máy vi tính thiết bị kỹ thuật số thiết bị điện tử nghề đầu bếp chế biến thực phẩm chiếu sáng nhiếp ảnh các ngành nghề liên quan đến thể thao các studio đều là thuộc hỏa tuổi dần sinh mùa xuân vào tháng dần mão mùa xuân mọc vượng thường kỵ mộc nên lấy kim làm dụng thần tuổi dần sinh tháng dần mão mọc quá vượng là người quân tử dễ bị gạt cần kim nên biết màu trắng xám là kim trang sức vàng bạc đồng hồ tự động rất là nhiều kim càng đắt tiền càng tốt ví dụ Rolex Hublot kim cương thạch anh tóc vàng đều là kim về động vật gà khỉ là kim khi ăn uống ăn thịt đông lạnh ăn kem ăn thịt gà ăn thạch là kim tổ yến cũng nhiều kim đối với cơ thể ba việc nhỏ khi thức dậy đồng hồ báo thức nên hình tròn màu vàng ra khỏi giường hướng về hướng Tây Bắc hoặc là hướng Tây cạo râu nên cạo bằng dao cạo và cắt lông mũi đồ vật trong nhà két sắt tủ lạnh máy lạnh đều là kim gương cũng là kim trong nhà treo một bức tranh núi phú sĩ tranh gà tranh khỉ đại diện cho kim các ngành nghề thuộc kim tài chính kế toán kinh doanh chứng khoán ngân hàng làm giám sát máy móc quản lý ngành vỏ cửa hàng vàng bạc ngành công nghệ sản xuất phần cứng máy vi tính kỹ thuật cơ khí kinh doanh vật liệu kim khí khai thác lâm sản nghề cơ khí cơ điện sản xuất các thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ âm nhạc, trò chơi điện tử hoặc là bác sĩ phẫu thuật đều là kim. Tuổi dần sinh mùa hè vào tháng tỵ ngọ mùi, mùa hè hỏa vượng nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu tuổi dần sinh tại tháng ngọ, cực kỳ nhiều hỏa, tính khí nóng nảy. Cần thủy nên biết, màu xanh dương, màu đen là thủy, trang sức vàng bạc đá quý màu đen màu xanh dương, kim cương thạch anh tóc đen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 trang sức các loại đá quý màu xanh lá vòng gỗ trầm thạch anh tóc xanh lá động vật thỏ hổ mèo mèo kitty doraemon đều là mộc ăn uống thích hợp ăn chay ăn rau xanh là mộc trên cơ thể râu lông tóc móng là mộc đồ vật trong nhà kệ sách ban công có cây cối bàn làm việc nên có cây nhỏ giường và các loại đồ dùng nên bằng gỗ đội nón là nạp mộc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 nam có chu kỳ này tượng trưng cho uy quyền nữ có chu kỳ này tượng trưng cho mạnh mẽ có thể dẫn đến cô đơn dịch mã tại thân sinh năm dần trong lá số ở cột tháng ngày giờ sinh có chữ thân là có sao dịch mã mã là tượng trưng cho thay đổi biến động di chuyển đi xa du lịch thay đổi chỗ ở hoặc là xuất ngoại nữ có nhiều dịch mã thì tâm bất an hàm trì tại mão sinh năm dần trong tháng ngày giờ sinh có chữ mão là có sao hàm trì hàm trì chính là đào hoa tình yêu của cuộc sống nếu bát tự có hàm trì là dụng thần biểu thị cho người này có nhu cầu tình dục cao nếu hàm trì là kỵ thần đại diện cho giảm ham muốn và không hứng thú với tình dục đào hoa có ý nghĩa khá là rộng ví dụ nhiều người để ý tướng mạo tốt thông minh lãng mạn có cơ duyên gặp gỡ nhiều người phù hợp ngành nghề dịch vụ